sản phẩm đặc trị mụn Yubi với công thức phức hợp của nhiều thành phần tự nhiên đặc biệt giúp điều trị tận gốc các loại mụn bọc, mụn mũ, mụn đầu đen và mụn trứng cá. Lấy một lượng kem đặc trị mụn Yubi vừa đủ, chấm trực tiếp lên nốt mụn. Xoa nhẹ chất kem quanh vùng mụn để kem thẩm thấu sâu vào vùng da có mụn. Lưu ý nên sử dụng kem Yubi vào buổi tối để đạt được hiệu quả tốt nhất.